cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng cười điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi muốn tồn tại trong cuộc đời này dẫu bao điều ngang trái đằng sau lưng em vẫn là chẳng thể nào hay biết thôi em phải vui bên người thì trên đôi môi anh mới có thể mỉm cười đâu là nơi cô ấy đến mỗi khi thấy buồn xin làm ơn hãy nói một lời cho tôi biết đi em chẳng được mạnh mẽ anh cũng hiểu thức giấc anh mới thấy yên lòng bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào hạnh phúc do một ai luôn mang lại cảm ơn vì ai đó đã mang siyang yên lòng mười điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào hạnh phúc do một ai luôn mang lại cảm ơn vì ai đó đã mang